Vào dịp lễ Giáng sinh, bên cạnh các món quà Noel lung linh và các các cây thông Noel rực rỡ sắc màu, thì món ăn là một phần không thể thiếu của ngày lễ này, đó là các món ăn Giáng sinh. Vậy mùa Giáng sinh mọi người ăn gì? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!